Kính thưa quý Phật tử và các bạn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã khiến hơn 2 vạn đồng bào và cán bộ chiến sĩ cả nước tử vong hy sinh. Đây là tổn thất vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do COVID-19, cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong được siêu thoát, đồng thời lan tỏa tình nhân ái yêu thương, tiếp tục động viên khích lệ tinh thần, các lực lượng đã và đang tham gia phòng chống dịch COVID-19, phát huy truyền thống đại đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, vượt qua khó khăn thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19 Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản kính đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19. Thấu cảm những bất mát của dân tộc, thực hiện theo lời kêu gọi của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đúng 20 giờ ngày hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2021 cùng với tất cả các chùa, cơ sở tử viện trong cả nước, chùa Ba Vàng sẽ công cử chuông trống bát nhá và thắp nến dân hương tưởng niệm cầu siêu cho đồng bào tử vong do Covid-19. Giờ này đã đến giờ cử hành nghi thức. Xin kính mời toàn thể đại chúng cùng khởi thân, chắp tay chăn nghiêng, trí thành hướng tâm theo tiếng chuông trống bát nhá, tỏ lòng tưởng niệm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 Thank jam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 tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã khiến hơn hai vạn đồng bào thiệt mạng, trong đó có những gia đình chồng mất vợ, cha mẹ mất con, con mất cha mẹ, anh em ly biệt, gia đình mất hết chẳng còn ai, thật là đau xót lắm thay. Hôm nay, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con nương tựa lòng từ của mười phương chư Phật cùng với chư tôn đức tăng ni của cả nước thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cùng với nhân dân trong cả nước tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì nạn dịch COVID-19. Chúng con xin phát nguyện tụng kinh lễ Phật để hồi hướng tưởng niệm đến các nhà quản lý, các nhà khoa học, thầy thuốc, bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên, các nhà thiện nguyện, các chiến sĩ bộ đội, công an, cùng toàn thể bà con nhân dân trong cả nước đã tử vong, hy sinh vì dịch bệnh COVID-19 và cầu nguyện cho hết Thầy các hương linh sớm được siêu sinh về cảnh giới an lành. Qua buổi lễ này, chúng con cùng nguyện mong được lan tỏa lòng nhân ái, tình yêu thương để khích lệ tinh thần đồng bào chiến sĩ, những người đang tham gia trên chuyến đầu chống dịch có thêm sức mạnh, tích cực cống hiến, phụng sự cho bình an và hạnh phúc của nhân dân. Chúng con ngứa nguyện Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, từ bi gia hộ cho tất cả các hương linh, sớm được siêu thoát về cảnh giới an lành. Chúng con kính xin Tam Bảo thường trụ khắp mười phương, từ bi phóng quang tây đạo tràng chứng minh và gia hộ. Xin thỉnh các đức hộ Pháp, chúng chư thiên thiện thần đồng về nơi Pháp hội, ủng hộ cho buổi lễ của chúng con được chu viên công đức. Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát,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 đại từ đại bi thương chúng sinh đại hi đại xả sáng à, người à, dùng à, trang nghiêm ơi chúng con chi tâm thành đánh lễ chi tâm đảnh ba pháp phật sâu màu trắng Bye. sâu bát nhã ba la mật đa ngài soi thấy năm uẩn đều không liền qua hết thầy cô anh này xa lời phật sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc sắc diệt không nhớ không sợ hãi xa hằng địa đạo mộng tưởng đàn đế cứu kinh niết bàn chư phật trong sáng của ngọn nến biểu trưng cho trí tuệ và hơi ấm của ngọn nến biểu trưng cho tình thương. Nương vào trí tuệ tình thương của Đức Phật, nguyện chư hương linh được siêu thoát về cảnh giới an lành. Giờ đây, chúng con xin kính thỉnh trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng và đại diện các Phật tử thắp nến tưởng niệm tới đồng bào tử vong do dịch bệnh COVID-19. Chúng con xin trân trọng kính thỉnh.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 Bạt nhất thiết nghiệm chứng căn bản đấng sinh tình độ đà ra đi sáu thời ờ, ờ, thường an ờ, chữ thần hộ niệm Bồ Tát Thanh Tăng Thiên Thai La Hán Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Trung Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Thủy Từ ủng hộ Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành tu tập lục hòa cầu vô thượng đạo của tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng công đức tụng kinh lễ Phật trong buổi lễ tưởng niệm hôm nay. Xin được hồi hướng tất cả các công đức này hồi hướng cầu nguyện cho chư vị hương linh, hương linh các nhà quản lý, các nhà khoa học, thầy thuốc, bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên, các nhà thiện nguyện, các chiến sĩ bộ đội, công an cùng toàn thể bà con nhân dân trong cả nước đã tử vong hy sinh vì dịch bệnh COVID-19. Nguyện cho tất cả được đầy đủ duyên lành, sớm gặp Phật Pháp tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, nương tựa tam bảo, tái sinh về cảnh giới an lành, tu hành mau thoát khổ. Chúng con cũng nguyện hồi hướng cho các vong linh ngạ quỷ, tất cả chúng quỷ hành bệnh COVID-19, được tăng trưởng phúc lành tiêu trừ ác nghiệp, chuyển hóa tâm thức giác ngộ lý đạo, phát khởi thiện tâm, không hành dịch bệnh nữa, quy hướng tam bảo, tu theo chính pháp. Lại nguyện công đức hồi hướng công đức này đến cho nhân dân trên đất nước Việt Nam cùng toàn thế giới, Ai ai cũng biết hồi tâm hướng thiện, tu tập các việc lành được tam bảo trợ che, phước lành tăng trưởng bình an vượt qua đại dịch. Nguyện hồi hướng cho những bệnh nhân đang mắc mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới có được thêm năng lượng tốt trợ duyên tích cực cho việc điều trị bệnh đầy đủ duyên lành sớm được khỏi bệnh.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 thêm oai thêm lực quý hương tam bảo tinh tấn hộ trì cho nạn dịch covid sớm được giảm trừ hóa giải và hộ trì cho chúng nhân dân biết bỏ ác làm lành tu theo chính đạo nguyện cho chính pháp được hưng long trường tồn và tuyên dương mãi ở nơi đời giúp cho chúng sinh có chỗ quy hướng tu tập đạt được an vui lợi ích Phổ nguyện ờ, nước nhà có phúc dân tộc chúng kiên chi đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc. Gia trẻ kính nhường trí ngu trắng nghịch mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hướng lợi lạc. Phổ nguyện khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, kẻ mất siêu thắng người còn phúc lạc. Chúng sinh được thấm nhuận mưa Pháp mọi người đều chứng ngộ Phật à, Thừa à, Nam Mô Phật à, Bồn Sư công đức có bao nhiêu à con xin lấy đó hồi hướng về à, nguyện tâm pháp giới các chúng sinh à, thầy đều thế nhập vô sinh nhận ấy nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não à, nguyện được trí tuệ thần sáng tội chướng thầy tiêu trừ đời đời thường hành bồ tát đạo từ quy à, ý tâm à, Vừa rồi, Sư Phụ và Chư Tôn Đức Tăng Chùa Ba Vàng đã tác lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh COVID-19. Buổi lễ nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do dịch COVID-19, nguyện cầu cho các vong linh được siêu thoát, sớm sinh về cảnh giới an lành, đồng thời lan tỏa tình nhân ái, khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Nghi lễ đã được diễn ra trang nghiêm, lắng động, chúng con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ và Chư Tôn Đức Tăng đã quang lâm tác lễ. Giờ này, chúng con xin kính thỉnh trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng hồi quy tăng xá. Xin mời đại chúng khởi thân để niệm Phật cung tiến quý Ngài, đề nghị Ban Trung Cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng niệm hồng danh Phật. Nam Mô Bổn Sư